cũng rồi bạn thì trong video mà ở trọng giữa hai tập Timmy đã ở trong nhà và tìm lại đô và mình thì mình có một cái thẻ tên cho nên mình sẽ à, vào nhà và lại sẽ tên nó ra đặt tên là biển thanh cư biển tư cư thương là cư bài mau đóng chạy đồ sinh tâu nhẹ nó sẽ đổi đến thanh dép ba cộng một dạo gạch này bây giờ thì mình sẽ đi ra cái cú nông tài của mình và đánh cho bé cứ ngoài lại thôi không biết trong nông tài của mình có cứu hay không nhỉ à có có có cứu mình sẽ chọn một trong hai con Bắt. mình sẽ lấy à lấy và mình sẽ cho cứu ảnh ra đẻ cứu con nhỉ đi đây đi lại hậu nhau ấy đi đi đi lại rồi cứu con đâu nó mới sẽ đặt để cho con cứu hay nhỉ đấy các bạn thấy nó đổi màu liên tục không thứ bảy mới ngoài mình cũng không biết đã là thương mại mang đấy nhưng mà mình chạy đồ mang nhìn khá là đẹp trong thời gian thì hai tập thì mình có ờ, à, đưa một bạn dân lang đưa một bạn dân từ bên kia sang bên này và bạn đang ở trong này bây giờ thì mình à được rồi bây giờ thì mình sẽ về nhà và chạy tàu, à, chạy tàu cái chạy tàu cái bục sắt để à, làm đổi đổi đâu cho bạn nhỉ mình sẽ đổi các team của cụm men lính bởi vì mình đang khá là căng của men lính lại video mình nó khá là thứ rất là nhiều thôi không có sạc rồi mình sẽ ra đây và lại à, lại mỹ ba nha chạy sạc thôi này gọi giả không nhỉ đây mình sẽ tìm công thức bột chảy sắt nhé à nó cắn khổ ui ui ơi không biết này có đầu hay không nhỉ mình sẽ bài sáng làm mẹ sáng mỹ của mình phải xem wow nó đông khá hiệu quả đấy chiều nay khi thao rồi rồi à, rồi rồi emerald cho bạn dẫn lan thôi giờ mình sẽ đi ba nhau ra chạy bốc sạch nhỉ. em bị gỗ như gỗ đấy mình cũng đủ thôi đi sang nhà khó và chạy thôi nó sẽ là hôm nay đưa ra ba để ta làm nhẹ mình sẽ chạy tạm tới nay đã đấy đấy mình sẽ chạy lên đột sản phẩm bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đâu dư thưa đầy trong này bị mình cũng sẽ để tạm trong này sẽ sợi lý do chim anh sẽ đi sang tại chỗ lúc nãy chỗ bạn dân lan ra sang học ngay cho bạn thôi đi vào này bây giờ đây cho bạn học ngay học ngay bạn ơi xin thầu nó can sửa chưa đi rượu rồi Trời ơi Không, không cần Không cần Đấy Bật luôn không cần Sửa chữ nào lại đây Hay là chiến lược không cần Đi ra coi Bên này đi bạn mày phải xác bạn cho ra xác bạn có rồi tan xác bạn có đốn căng rồi à có quỷ gì ở mình cũng cắn sướng dạ. chưa thôi vô hàn hiện tại lại cũng cùng mấy chiếc cầu vô hàn mình còn nên là em ra rồi mới sẽ đầu hôm nay mình sẽ quyết định đầu sửa chơi ngày hôm sau mình sẽ lại vô hàn sao Heo ơi Giờ thì mình sẽ về nhà và lại sạch và Maro đi rồi quyền sửa chơi cho bạn nhé Ui, ui, ui Ui Đấy Mình sẽ lại Mấy bộ Cái bộ ngập được bạc Được rồi Rồi Đấy cũng đi trả Đây là hai quyển sách thôi bây giờ thì anh sẽ sẽ để đi sang gạo phát rồi quyền sơ chơi vậy là nghe đó tôi mới sẽ pha cái kẻ họ bố dạng tuyệt vị kẻ pha phải rồi phải rồi hết quyền cho bạn ôi mình đặt cái này đấy là sẽ mình tạo thì chôn được hay là đây là quại nó đập sắp mặt đấy bây giờ thì mình sẽ đi vào đi vào nhà ra gạt sạch cái động lũ ở đấy rồi cho bác dân lang à, làm nóng ở phía bên lại phá nhẹ thì trong à, video tự thi mấy bạn dân lan của mình đã bị bị kẻ cướp dân lan gì rồi nhưng mà mình đã đi sang ngôi lan ở gần này gặp bạn dân lan vay rồi nhỉ bây giờ thì máy phán dân lan của mình cũng đang hoạt động khá là hiệu quả bên kia đồng ornament cũng được khoảng bụng năm sao tải đấy à, chắc có lẽ không đến đâu đấy bụng sớm bụng sao tải cái này còn được không có rồi bây giờ thì mình sẽ vào nhà à, chơi vào nhà ngủ đã đi đặt nữa, à trong là sao? tại vẹt này video cũng cả là lâu rồi ba chữ có em để vẹt nó bao bàn vậy thì để phép này cho nên hôm sau thì mình sẽ đi bắt là bẻ phép đây để làm để bao bàn với bẻ vẹt ký nhỉ Thế thì mình sẽ cầm lại đủ thôi đi hạt thì nhảy cái trong này khá là lâu luôn lâu thế đâu ai ừ. Ừ. Ừ. không gì mà lâu vậy thì những mác app mà cập nhật chức năng mà từ trong chỉ cần bỏ lên và đọc xong rồi nó từ à, trong muốn cho mình chị nha mất công trồng đi gạt cho trồng lại thế này là mỏi cái ra là lẩu tổng thời gian bây giờ thì con cái chỗ bên này nữa mèo ơi trả mèo ơi đấy sáng mai bây giờ chúng mình sẽ bỏ ba đấy ra bóc thì ra đấy để làm đá làm ngã bôi trừ đi bây giờ chúng mình sẽ đẩy, đẩy qua cái chỗ mà sáng nay để đẩy một ít hôm nay bây giờ hôm nay mình sẽ đã rồi lụ vậy mày bắt sư lang nhỉ ai em mua không một bạc đấy được mấy bá quyền mà ra đầu xem là một quyền sửa chữ nữa đấy nó mới giải chỉ thấy một quyển sửa chữa một quyển sách ở năm một quyển sách để hôm sau để sáng đầu về bạc thiên lai nhỉ sách sẽ để chỗ này Đây. mình bị lạc thôi à không do cái gương ở chỗ này không mở được đi xét về mấy cái hướng trên kia đi Tao nghĩ thì hai tao tìm Đúng rồi hai tao tìm mày sẽ còn fix lại cái chỗ này nhỉ Bây giờ thì đi sang đỏ ba, Rồi vậy Nên làm thôi Còn hơi nhưng mày không đã quyền vợ Quyền sáng Bây giờ thì sáng ra là quyền sát lại nhỉ Ở đâu nhỉ thế rồi đấy đó sẽ một quyền nữa bây giờ chúng mình sẽ quay lá hoa kiếp làm đi kinh nghiệm và quyền sự trừ vào à, Đấy là vũ khí của mình rồi À, loại bồi à, vâng thôi. Three days later. Bây giờ mình đã đủ kinh nghiệm, bây giờ thì mình trẻ và vào và cả con đấy đấy bây giờ thì mình trẻ mặt vào là vì à. à đúng rồi nó sẽ đấy mới sẽ lấy một ít cứu sống nữa nhỉ nào mới sẽ đi tạm ít pháo ra và chạy tạo phim đây để đi máy nè lại thôi đó giờ thì mình đã à, để cái cú xăm à. là mình đã ra khá là nhiều cả nào rồi đấy bây giờ chúng mình sẽ là bây giờ xuống sa mạc để phát đao thêm một ít cát nữa à đúng rồi phá hóa tương lai thì không đủ đâu anh đã khó và chạy phá hóa mà thôi hôm nay chiến tranh nó mới sẽ ra đây và đã ít cạnh ừ, đến nỗi ra lắm sa mạc nữa đấy cái chỗ này này mình sẽ cắt bao nhiêu luôn phải Hay ra thì lại nó lầm Tất cả đến hai và Tao chạy tin tây thôi Đấy Và giờ ra con được này đấy đấy đấy rồi thì mình sẽ vào và chạy TNT gì đấy hôm nay là đủ rồi ra giờ mình sẽ đây à, mình nhà con này nè để chịu sói đấy bây giờ mình sẽ tất cả vào đây đặt đặt qua đấy chọn này thì mới sẽ tặng nó đặt qua đấy đấy rồi bây giờ thì xuống địa ngục à lại thêm cả bật lửa và xuống địa ngục thôi ép đi làm việc này luôn nè bây giờ mình sẽ ra xuống tăng thử ở chỗ này mình sẽ ra xuống tăng thử mấy lặng nè ấy mẹ mình ra thể làm gì ra mà là lava rồi chẳng đấy đi đang tự mình làm đi đấy bây giờ à tôi cái chỗ này mới xảy ra thẳng ra đó người ta tìm tay vào nhỉ đồ này có chỗ đi chiến thôi mẹ thì ra đấy ta được một cục nghe hai đầu tiên đấy nhá các bạn đây ở chỗ này à chỗ này mình từng đào ở đây rồi nhưng mà không nói mình đào bằng cục là lâu với cái chỗ này mình sẽ đào yên đi đấy đào từ cái chỗ này nào đau luôn rồi chỗ này mình ఇక్కడ ra này, rồi mình sẽ đặt tiền tới chỗ này mình sẽ đặt như thế này cho tiết kiệm tiền đi này này này này này này đấy đấy mình chạy chụp đâu thì nó nghe tập hàng chắc cậu tao tiền đây thôi nào này ơi chỗ này quá mày nghe đạn lên nè ừ, mình đã làm gì đâu ấy mình làm gì đâu mà mẹ biết lên mình thì nó sẽ ra lên tăng thử mới làm tiếp và nổ tuyệt thôi đấy đã đau thẳng một mạch chẳng ba thì lúc thì nó đã tiến tây tiếp nhỉ mình đã sẽ đặt đến đây lại anh ấy đã sẽ sẽ sụp đây đây hôm nay chúng mình chúng thấy đó là lá suối không được cục nào luôn đi đến người ta xem xem hôm nay có nữa không nhỉ còn về là không có rồi để tới cái chỗ này nó sẽ download thằng Tân thử này Với lại ra Ra thằng một like tôi dai, không lạc được bây giờ sao nghĩ mà uh, gimana kabar aku pernah đấy cái chỗ này cho mình sẽ đặt chân đây bao nhiêu cái này luôn ngay thì khá là tội luôn nhưng mà tỷ lệ họ ờ, mảnh và có đai thì khá là khá nhỉ Mình vâng, chắc là đã là tổn À đây được một cục này thôi Chỉ cần một, một quả trên cái cục cung thôi Rồi Bên hai À Con gái con thứ ba rồi Đấy mới chạy nổi như thế này vì đây là có mảnh vật của đá nhìn nó nó khá là cao như vậy các bạn mình sẽ đa một ít vàng mang về nữa Ôi. Mình vỡ đây rồi Ôi sợ bật lên bắt tim đi Ôi Bây giờ mình vơ cũng anh dậy rồi cái gì Đấy là trong người rồi À Trong người rồi các bạn ạ Bây giờ chúng mình sẽ lên bắt đa thêm Rồi cục này nữa thôi Đấy nên lên tăng thử một tay tăng cho mình làm thôi. ta thì đá thẳng tiếp ba nó nổ tí tay chết nè. ok ui mày chi mình sẽ chọn đầu đến cái chỗ này là nhé mình sẽ đặt hạ dưới nhẹ các bạn này nữa là về rồi nhé các bạn Ui, chuyện nữa ra ra là ra thôi Mình chạy Lần này nhìn Khá là xui Mình sẽ thấy còn nào đúng À đây còn quàng À đâu kia còn còn hai con kia đấy em anh sẽ nhìn mấy đấy chỗ này không có thì có bên kia thôi rồi bây giờ mình sẽ ra thêm một ít vàng để mang về few moments later. Đấy. Thế mình làm đây nói thôi. Bây giờ thì mình sẽ tạo vàng này. Bây giờ mình sẽ bị đâu thằng này. Vậy, nè đã của mình đâu rồi nhỉ? Đây. Giờ thì mình Nhìn đúng Né lại nó lên ba Lại tao phổi né lại Bây giờ thì mình Lại bị sắp và chạy là ban đẳng cấp thôi mình mới xem trong nhà mới có nữa mình sẽ ra đây và đặt cột ngoài này ấy cảm ơn em hôm nay anh em mình sẽ hôm nay mình sẽ đặt ở đâu ngay nhỉ đây là làm đúng xong rồi đây thì mình sẽ là ba chạy đây lại thôi uhm. các thì mình sẽ cấp cái Automation nâng cấp hãy hãy mọn chặt ta cùng mình đâu tiền đi đặt em thêm các kiệm nữa đấy đấy bây giờ còn một bộ giặc xíu xì rồi thì chỉ cần mọn ra cái cùng thôi nhưng mình sẽ phải cắt vàng chỗ này Ok các bạn thì trong video ngày hôm nay thì mình đã à, mình đã học ngay cho dân làm bên kia đột quyền sửa chữa nhỉ à, sửa chữa rồi và nâng cấp bộ dạng của mình lên hai món ne lại và cái kiểu nữa và bên cạnh đó thì mình đã đặt tên cho bị một bé cừu bên thường thành một bé cừu có vòng ở phía bên kia thì các bạn nếu thích video này thì để là cho mình một like và đăng ký kênh của mình nhá và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mình sẽ thêm ra video mới nhé bây giờ chị bảo bye bye